Giám đốc Trương Mày cũng khá lẳng lơ đấy Cá mập hổ Mày chạy đi đâu Tao bóp chết mày Bỏ chị ấy ra Bỏ chị ấy ra Bỏ chị ấy ra Cút đi Cá mập hổ Đừng động vào tao Đừng động vào Nghe tôi nói đây Tôi là người của mình Tôi là người lính của mình Xin chị hãy tin tôi Tôi dựa vào gì mà tin anh Dựa vào có gì mà tin anh Bây giờ tôi nói với chị Cái gì cũng vô dụng Tin hay không tùy chị Nhưng tôi thật sự là người của mình Cầm lấy khẩu súng này Cầm lấy Tôi đã lên nòng rồi Lúc đánh nhau là sẽ nguy hiểm Cầm lấy Ở đây đợi đừng động đậy Tôi đi tiêu diệt cá mập hổ giám đốc trương Thúy Phân Nhãi ranh Quên đây là địa bàn của tao sao Mày cứ để đó cho tao Chiến đấu không tiếng động tinh chính là ở trong kia Đến bọc sườn hai mặt lặng lẽ Bảo đảm tính mạng con tin Rõ chưa Rõ Ngũ Hào Chị Dâu và Thúy Phân không ở trong đó Đây có phải là Nhị Ngư Nhị Ngư được không đấy Tham mưu trưởng Không vấn đề Đừng phụ lòng tin các chiến hữu Rõ Tiếp theo phân tổ hành động Tổ bắn tỉa tự mình tìm trận địa bắn tỉa Ám sát mục tiêu Rõ Tổ một bên trái tiến vào Tổ hai theo tôi từ bên phải tiến vào Hành động Rõ có sắp xếp thứ tự mục tiêu Mục tiêu số 1 Hướng 10 giờ Khoảng cách 420 m Trong phạm vi có thể ngắm Không có tình hình địch Có thể bắn Xác định rõ Hết Giải quyết xong mục tiêu số 1 Mục tiêu số 2 Hướng 7 giờ Khoảng cách 353 m Hai tên cầm súng từ cánh phải đang tiến trên đường cái này tôi với anh cùng nhau giải quyết Mục tiêu thứ ba Hướng 11 giờ Khoảng cách 620 mét Mục tiêu thứ tư Hướng 9 giờ Khoảng cách 542 mét Xung quanh không phát hiện tình địch Hướng 8 giờ 740 mét Hai tên Không nằm trong phạm vi tầm bắn của tôi Giao tranh hết Tiếp tục báo cáo sắp xếp thứ tự mục tiêu Nhận được Lạ thật đấy Sao vẫn chưa thấy bò cạp có động tĩnh gì Ba người bọn họ mới thật sự là kẻ địch Nhất định phải cẩn thận Theo lý bọn họ phải sớm phát hiện ra chúng ta rồi chứ Không được lơ là, đề cao cảnh giác Tiếp tục tìm kiếm bò cạp Nhận được Súng bằng chưa gian đã chết nhiều người như vậy cái đám hải tặc này đúng là quá bất lực Cũng khó trách Đối thủ của bọn họ là Hà Thần Quang Chúng ta phải chuyển qua vị trí trước mặt kia Anh đã nói Phải tránh xa bộ đội đặc chủng Trung Quốc Mặc dù bên kia cách bọn họ rất gần Nhưng không nằm trong phạm vi chú ý của bọn họ Hơn nữa Chiến trường cũng nằm trong tầm bắn của chúng ta Chúng ta nhất định phải giúp bọn họ Số người hiện tại của bọn họ quá ít Đối với chúng ta mà nói Càng sớm kết thúc chiến đấu Chúng ta càng sớm có thể thoát khỏi nguy hiểm Hiểu chưa Giúp bọn họ đánh trận à Đúng Sau khi trận chiến khai quả Chúng ta phải che chắn cho phòng ngự của bọn họ Anh nhìn phía trước Hai người đó là lính bắn tỉa của bọn họ Tôi nhất định phải giúp họ yểm hộ cho bọn họ Anh phải chú ý Tiêu diệt tên dùng súng máy của hải tặc Và tên dùng ống phóng quả tiện 40 Đây chính là thứ có thể thật sự uy hiếp sự an toàn của lính đặc chủng Trung Quốc nhưng phải tránh không được nổ súng liên tiếp không được để lộ vị trí của chúng ta đánh xong chúng ta sẽ rút lui đừng nghĩ rằng bọn họ là đồ ngốc sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra chúng ta thôi phát hiện ra thì làm sao cho dù phát hiện ra bọn họ cũng sẽ không bắn chúng ta đâu tại sao bởi vì số người của bọn họ quá ít chỉ có 18 người bọn họ cần chi viện Tôi cảm thấy trong những người này có người thông minh Có thể đoán được ý đồ của chúng ta Tôi hy vọng có thể đạt được mọi loại ăn ý với bọn họ Cứ chi diện cho bọn họ cho đến khi quân cứu diện tới Sau đó chúng ta rút vào núi sâu Biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ Bọn họ sẽ không đuổi theo chúng ta đâu Bởi vì mục đích của bọn họ lên đảo để cứu con tin Không phải là vì chúng ta Đây đúng là một trận chiến kỳ quặc Bây giờ chúng ta muốn giúp bộ đội đặc chủng Trung Quốc đánh trận Mà những cái địch đó Cách đây vài tiếng Vẫn là đồng minh của chúng ta Không có kẻ địch vĩnh viễn Cũng không có bạn bè vĩnh viễn Chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi Câu này là Khâu Mộc nói đó Mọi người đi theo tôi Mau mau Giải cứu con tin Giải cứu con tin Tất cả bình tĩnh Phối hợp điểm hộ tôi Cảnh giới Mau mau Nhanh nhanh lên Nhanh nào đi nào nhanh Nhanh lên Chú ý cảnh giới Chú ý cảnh giới Nhanh lên Mau lên Đi mau Mau lên chạy đi nào Chạy theo đi Mau lên đi mau mau Cái lũ đạn Mau đi mau Mau lên nào Mau lên nào đi mau Khi anh ta vào mau Khi anh ta vào nhanh lên Đi mau Hướng vào giờ có địch Điểm hậu con tin Điểm hậu con tin Sao thế Vừa rồi là ai bắn Ở đây chỗ nào cũng là tiếng súng Nhìn gì thế Đánh trận đi trúc Chuyển trận địa Nhận được Có thể là ai chứ Bên trên không có người của chúng ta Còn ai nữa cơ chứ Bọ cạp Vậy tại sao không bắn chúng ta Chẳng lẽ đã bắn lầm Bọ cạp sẽ không bắn lầm người đâu Hắn đang ở trên đỉnh núi phía sau chúng ta Như vậy đi Tôi đi dụ quả lực của bọn chúng Hạ thần quan Cho dù nói thế nào Tôi cảm thấy bộ dạng anh cứu tôi vừa nãy Quá phong độ luôn Sao bọn chúng không bắn Vị trí vừa rồi của hắn Có thể nhẹ nhàng cho việc hai chúng ta Bọn chúng rốt cuộc đã làm cái gì vậy Sắc sai đang giúp chúng ta Bọn cặp và sắc sai Bọn họ đang giúp chúng ta Yểm hồ đội viên bị thương Yểm hồ đội viên bị thương mắt ra đi Không được nhắm mắt Kinh Đông Người bị thương sao rồi Mất máu quá nhiều Cố gắng duy trì Cố gắng duy trì Sao rồi Ngũ Hào Có tình hình mới Lính đánh thuê xuất hiện rồi Bọn chúng hình như đang giúp chúng ta hết Cậu nói lại một lần nữa đi Hết Bọn cạp đang giúp chúng ta Hết Cậu chắc chắn chứ Chắc chắn Bọn chúng đang bắn hải tặc Chủ yếu là xuống máy và quả tiện 40 Bọn chúng đang giúp chúng ta phòng ngự Hết Tại sao bọn chúng lại làm vậy Hết Bọn chúng ở trên núi phía sau Muốn bắn các anh dễ dàng như trở bàn tay Bọn chúng đang có giúp các anh phòng ngự chính diện Cũng giúp đội bắn tỉa chúng tôi loại bỏ uy hiếp Ngũ Hào Chúng ta nên làm thế nào Chúng ta và bọn họ cách xa tương đối Có thể bắt được bọn họ Xin ngài chỉ thị Hết Cậu xác định vị trí của bọn họ đi Giám sát chặt chẽ bọn họ vào Nếu như bọn họ đích thực giúp chúng ta Thì đừng khai quả dội Theo dõi bọn họ Để chiến đấu kết thúc rồi nói Nhận được Hết Hãy tôi liên lạc với ban chỉ huy kết hợp Bây giờ chúng ta chỉ còn lại 15 người Diện binh ở đâu Bây giờ tôi muốn diện binh Tham mưu trưởng Chúng ta đã mất liên lạc với họ rồi Chúng ta chỉ có thể kiên trì đến cùng vậy Tiết kiệm đạn dược Để diễn binh đến Rõ nhỏ Chúng ta đã gặp nhau rồi Tại sao anh không giết bọ cạp đi Tôi muốn giết bọ cạp hơn bất cứ ai Ngay từ đầu hắn đã trốn chúng ta Không tiếp xúc chính diện với chúng ta Chúng ta hiện tại ít người Tạm thời giữ lại giúp chúng ta vậy Nguyên nhân là gì Bọn họ và hải tặc Có thể không phải là độc bọn nữa rồi Làm cái gì vậy Bây giờ ở đây đã biến thành tam quốc diễn nghĩa rồi Loạn hết cả lên Chạy Chạy mau Chạy mau Tham mưu trưởng Chúng ta cần chi viện Cần chi viện Những bên của chúng ta sẽ vẫn chưa tới Chúng ta đã mất liên lạc với họ rồi Đạn dược của chúng ta không còn nhiều Nhị Ngưu có tin tức về Thúy Sân chưa Vẫn chưa có Đến trận trước đã Yên tâm chúng tôi nhất định sẽ tìm được Tìm được Thúy Sân Chú ý Nếu địch xông lên Chỉ có mệnh lệnh của tôi Không được ném đồ đạn Ngoài 50 mét không được đổ súng Nghe rõ chưa Rõ Bà Cạp rốt cuộc là làm sao Tôi cũng không rõ Nhưng bà Cạp và sát sai đang giúp chúng ta Tôi phát hiện ra rồi Nhưng ở Đông Đông chưa phát hiện ra Có thể hắn ẩn nấp sâu hơn Xem ra bọn họ gặp phải rắc rối rồi Khẳng định xích mít với hải tặc rồi Bọn họ giúp chúng ta làm thật Nhưng chắc chắn không phải là bỏ ác theo thiện Tuyệt đối không phải là vì giải phóng nhân dân Mà giải cứu con tin Tôi nghĩ Bọn họ muốn sống sót Hắn hy vọng chúng ta mau chóng giải cứu con tin thành công Ra khỏi nơi này Như vậy bọn họ trốn trong núi sâu không tiếp xúc, không xung đột với chúng ta Chúng ta cũng sẽ không chủ động tiêu diệt bọn họ Hắn không mong chúng ta thất bại Nếu như chúng ta thật sự thất bại Bọn họ biết sẽ gặp phải đả kích mãnh liệt hơn nữa Bây giờ đạn dược của chúng ta không còn nhiều Viện binh chậm trễ chưa đến Như vậy khẳng định xảy ra vấn đề Chưa bắt tử hiện tại cũng chưa kịp thấy Hai con tin nữ bị mất tích Chúng ta hiện tại bị bao vây Rất không lạc quan Tôi nghĩ bọn họ có lẽ là lực lượng mà chúng ta có thể mượn sức Cậu có biết cậu đang nói gì không, đồ ngốc Tôi biết Mượn sức của bọn cạp tổ chức phòng ngự Ít nhất đến bây giờ Mục đích của bọn họ thì chúng ta là như nhau Bọn họ hy vọng chúng ta thành công Không hy vọng chúng ta thất bại Nếu đã như vậy Tại sao chúng ta không lợi dụng lực lượng của bọn họ Tổ chức phòng ngự hiệu quả với hải tặc Ba người bọn họ vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức đặng hiệp đầy đủ Hơn nữa đã có kinh nghiệm chiến đấu phòng thủ nếu như có ba tên cao thủ bọn họ tham gia tác chiến Chúng ta có thể kiên trì cho đến khi hạm đội đến Vậy chúng ta làm đồng minh với bọn bọn cạp sao Chúng ta là giải phóng quân nhân dân Với bọn họ xung khắc như lửa với nước đó Chung sức tác chiến không có nghĩa là đồng minh Chỉ là vì một lợi ích chung Tạm thời hợp tác Thậm chí sau khi hành động kết thúc Nên làm gì thì nên làm Sau này ngộ nhỡ là gặp nhau trên chiến trường Vẫn có là kẻ địch không đợi trời chung Chúng ta mất liên lạc với cấp trên Không có cách xin chỉ thị rồi Cậu có cách tìm ra bọn cạp không Tín hiệu đèn Bọn họ liên tục chiến đấu Nhất định sẽ rất quen thuộc với tín hiệu đèn Cậu nhất định phải chú ý an toàn bọn cạp là lính bắn tỉa đệ nhất Vừa nãy nếu hắn muốn lấy mạng tôi Mười tôi cũng bị bắn chết từ lâu rồi Không phải tôi nói hắn lương thiện như thế nào Hắn ném chuột sợ dở mình Dù sao sau lưng chúng ta Là quân đội nhân dân vĩ đại Hắn bây giờ bị dây hãm trên đảo này Ngoài giúp chúng ta đánh hải tặc Thì không còn cách nào khác Được Lúc bật tín hiệu đèn cẩn thận chút Chú ý yểm trợ Tôi cũng muốn đi Ở lại, đây là mệnh lệnh Chúng ta đã hoàn toàn bị bao vây rồi Mỗi chiến đấu viên được không thể lãng phí Cậu ở lại cho tôi Không được, hai chúng tôi là người cộng tác Có chết cũng phải chết chung Tụi anh xử phạt tôi thế nào cũng được hết Tránh ra, vô diễm binh Yểm hộ lính bắn tỉa, yểm hộ với bánh lái hai xe tiếng hai trí của hạm đội chúng ta Cách đảo Nguyệt Nha Đã vượt qua bán kính tàu tuần tra của máy bay trực thăng hạm tái Hành động cứu diện của chúng ta Vẫn cần thời gian Nhất định phải ở trong bán kính tàu tuần tra của máy bay trực thăng hạm tái Mới có thể bay lên đất liên lạc với đội đột kích Đã 5 tiếng rồi Bọn họ còn sống hay đã chết Con tin còn sống hay đã chết Đều không biết Đoàn trưởng Khang Hai tổ hành động đặc biệt này Đều không dễ dàng bị giải quyết như vậy đâu Bọn họ vất vả Hải tặc khẳng định càng vất vả Quan trọng là đạn dược Bọn họ áp dụng hành động đột kích Phải thần tốc nhạy bén Không thể mang theo quá nhiều đạn dược Tôi không lo lắng quyết tâm chiến đấu đến đặc chủng Nhưng tôi thật sự lo lắng đạn dược Nếu đến bước đường cần phải đánh tay không Tính mạng của con tin cũng ổn thỏa rồi Vậy ý kiến của cậu là gì Tổng chỉ huy Tôi kiến nghị chỉ cần máy bay trực thăng có thể đến Thì hãy để đại đội thịnh xã 4 của trung đoàn chúng tôi lên đảo Bộ đội đặc chủng Quá cần chi viện rồi rồi Bọn họ đang chuẩn bị tiến công quyết liệt hơn Trận chiến vừa nãy Bọn họ đã khống chế được xạ kích Nếu như thêm một lần nữa Đạn của bộ đội đặc chủng Trung Quốc gần hết rồi Tiếp đến chỉ có thể đánh giáp lá cà Vậy phải làm sao Nếu như bọn họ thật sự hết đạn Vậy chỉ có thể chờ chết Hải quân của bọn họ đang trên đường tới Tôi tin là bọn họ nhất định sẽ tới Chỉ là vấn đề thời gian nhanh hay chậm Huống hộ nơi này còn có con tin của bọn họ Bọn họ là lực lượng vũ trang quốc gia không thể bỏ mặt con tin được Nhưng nếu sau khi bọn họ tới Con tin và lính đặc chủng đều bị tiêu diệt rồi Bọn họ sẽ sang bằng cái đảo này thành bình địa Bao gồm cả tôi và anh Chúng ta giúp họ thế nào đây Vấn đề bây giờ là Bọn họ có lẽ vẫn chưa ý thức được Chúng ta là đội bạn duy nhất Nếu như khoảng cách của chúng ta quá gần Bại lộ mục tiêu Ngược lại sẽ bị bọn họ tiêu diệt Bây giờ chúng ta vẫn chưa muốn tiêu diệt bọn họ Có lẽ bọn họ Chỉ mong sao tiêu diệt chúng ta Tại sao anh lại đến đây Bởi vì tôi là phía sau lưng anh Đó là gì vậy Tôi Tín hiệu đèn Mật mã Morse Xem ra tiếp diện của bọn họ đến rồi Không Bọn họ đang cầu cứu chúng ta Cũng chính là nói bọn họ hiểu rồi Tôi và anh bây giờ là diện binh của bọn họ Đúng vậy Sát sai ở trên đảo này Không thể có thêm lực lượng vũ trang thứ tư nữa Bọn họ rất rõ điểm này Bọn họ cũng rất thông minh Biết chúng ta muốn sống sót Cho nên Không thể đi giúp hải tặc Kia là trận địa lính bắn tỉa của bọn họ Lát nữa chúng ta hành động đến vị trí đó Từ đó triển khai chặn tướng tiến công Nếu như hải tặc tiến công bọn họ Chúng ta từ phía sau bọc đánh hải tặc Sau khi chiến đấu kết thúc Phải nhanh chóng rút khỏi Biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ Hiểu chưa Hiểu Chuyển tín hiệu đàn trả lời Bọn họ trả lời rồi Họ nói gì vậy Bọn họ sẽ công kích từ phía sau lưng hải tặc Bảo chúng ta giữ vững chính diện Tiết kiệm đạn dược Được tôi biết rồi Tham mưu trưởng Bọn cả có tin được không Nếu như hắn không ra tay thì sao Mặc kệ bọn họ ra tay hay không Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính chúng ta Bắn Hướng 10 giờ Đang chuyển động Một tên dùng súng máy 432 mét đến bắn tỉa bắn hay lắm Tiếp tục Các anh em bắn về phía kia Không thể ở đây được nữa Chuyển trận địa Rõ tham mưu trưởng Các đồng chí Tình hình bây giờ vô cùng nghiêm trọng Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta Là đảm bảo tính mạng con tin an toàn Rõ Tổ đột kích Có Các cậu mở đường phía trước Rõ Tổ chi viện quái lực Có Các cậu yểm hộ phía sau cùng đội ngũ Rõ Tổ hành động đặc biệt sói biển Có Cùng đội chỉ huy của chúng ta để con tin di chuyển vào trong rừng rậm sau núi Chúng ta chỉ có thể ở đó đánh chủ kích Đợi diện binh đến Rõ Đồng sinh cộng tử Hành động Rõ Tôi có lực yếm hộ Bây giờ hẳn là trận chiến cuối cùng rồi Lên Được quả rồi Khốn kiếp để đến khi đạt của chúng ta hết rồi mới khai quả Đây là sách lược của hắn Bọn họ không hy vọng chúng ta xử lý hai tặc xong Tiếp đến xử lý bọn họ Hắn không muốn chúng ta thất bại nhưng không muốn chúng ta cân bằng thực lực với hắn Nói thật Tôi cũng bội phục cái đầu của hắn Đừng bội phục rồi Đi thôi Nhị ngu Nhị ngu Bên đây, Rõ Mai tôi tôi qua đây Đi Rút, rút mau Rút mau Vào núi, vào núi Rút Rút lui Rút lui Viện binh đến rồi Bắn Bọn họ bắt đầu lên bờ rồi Bây giờ đến lượt chúng ta nguy hiểm rồi đấy Ở đây không cần đến chúng ta Mau Rút vào trong núi Bám theo Nhanh nhanh lên Chuyển tất cả mọi người lên thuyền trên bờ đi Nhanh Dân Nhanh bắn thôi sau Nhanh Anh Khang Nhiệm vụ hoàn thành Các anh cũng rút đi Chỉ còn hai con tin chưa tìm thấy Sao lại vẫn còn hai con tin một người là vợ cũ của tôi Một người là vợ chưa cưới của Lý Nhị Ngưu Lý liên lạc có Thông báo với tổng bộ chúng ta không rút quân được Chúng ta phải phối hợp với các đồng chí Ở trong trận địa nơi đây chưa được ổn Chúng ta phải tiếp tục làm Rõ Tại sao bọn họ vẫn chưa rời đi Không phải quân khu diện đến rồi sao cần đến nhất định sẽ đến Xem ra bọn họ không chấp nhận rồi Phải tiêu diệt chúng ta rồi Không đúng Bọn họ không cần thiết phải tiêu diệt chúng ta Bây giờ chúng ta đang ở vùng biển tự do Không phải nằm trong lãnh thổ Trung Quốc Theo như tôi biết Quân đội Trung Quốc không có thói quen lợi dụng việc công để trả thù riêng Chỉ có thể có một lý do Con tin Không phải con tin đi hết rồi sao Vậy thì có thể là do chưa tìm được hết Sát sai này Lúc nãy anh có nhìn thấy cá mập không Không có Khốn kiếp Tên háo sắc khốn kiếp Hai con tinh nữ Nhất định đã bị hắn mang đi rồi Luca Chúng ta nhất định sẽ tìm được Thúy Phân Yên tâm đi Chúng ta nhất định sẽ tìm được Đừng nghĩ quá nhiều Chúng ta vẫn còn phải đánh trận Những tên còn lại e rằng không dễ đối phó Ba tên đó không phải là cướp biển gì đâu Đây là ba tên lính Đừng quên các cậu cũng là những cao thủ Hãy lấy lại tinh thần đi Thêm đạn dược Chuẩn bị vào núi Đi theo tôi Rõ Chúng ta nhất định phải cướp trước mặt các bộ đội đặc chủng Trung Quốc chỉ sợ khi tìm ra hai con tin đó Chỉ còn là hai cái xác Trung Quốc có lực lượng nước ngoài không Nếu có thì chúng ta đã tham gia rồi Giúp bọn họ đánh trận Giúp bọn họ cứu con tin Cái gì chúng ta cũng làm được Nhưng bây giờ là chúng ta đang tự cứu mình Nếu như không tìm thấy hai con tin đó Quân đội Trung Quốc nhất định sẽ xới tung miếng đất này lên Chúng ta sẽ không có chỗ trú thân Anh tin tôi đi Bây giờ bọn họ Nhất định tin rằng Đứa con tin đang ở trong tay chúng ta Nhưng chúng ta không bắt hai đứa con tin đó Cái này không phải là tòa án để cậu có thể tranh luận Đây là cuộc chiến Một cuộc chiến hỗn loạn mà sẽ phải chết Sát sai à Anh nghe tôi Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hai đứa con tin Nhanh chóng đem họ đến tuyến đường cứu họ Trước khi quân đặc chủng Trung Quốc tìm thấy họ Để bọn họ đem hai con tin này rồi biến đi Ông trời ơi, ông mở mắt mà xem Hai người lính đánh thuê lương thiện như vậy Chỉ vì tội danh không hề có mà chịu kết án tử Thế danh này liệu có còn công lý hay không Ai giúp chúng ta chứ Được rồi Giống vậy không có ai giúp chúng ta cả Chỉ có chúng ta tự giúp mình thôi Bởi vì Chúng ta là lính đánh thuê Tìm đi Anh Phạm Không phải có ba tên lính đánh thuê đó sao Để nắm đấm thép có hơn một nghìn lính Mỗi người một nhúm nước bọt thôi Cũng đủ dìm chết bọn họ rồi Anh Khang Đây không phải là ba lính đánh thuê bình thường Đây là ba tên hết sức lão luyện Tôi biết ừ, lính đánh thuê Giao cho chúng tôi đi Trong núi này Vấn đề là không chỉ có ba lính đánh thuê Còn có bất tử điểu Người có phía cảnh sát Và hai con tin Anh Khang à Còn quân hải quân lục chiến Chỉ đánh trận trên đất liền Đương nhiên trên núi được coi như là sân nhà Nhưng lần này không phải là cuộc chiến vượt biển vào đất liền công đồn Mà là tiền con tin trên núi vượt Nha Đây là thế mạnh của chúng tôi Bởi vậy Theo như quy định của Bộ Tư lệnh Hai chúng ta chỉ nên chia nhau cùng làm thôi Được Anh cứu người trước Sau đó việc càng quét cứ để cho chúng tôi Thế nào cũng sẽ còn lại vài tên tàn binh Tôi cũng đem người đến rồi Gia Đam ắt sẽ thấy máu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hai có trường lệnh xuống trên đảo nguyệt nha trường người của chúng ta và động vật quan giả ra không được để sống sót một tên nào rõ nói đi muốn chúng ta phối hợp như thế nào tôi đề nghị chúng ta tiến hành lùng sục quy mô lớn làm như vậy không phải để trực tiếp giao chiến với họ Mà vì con tin vẫn đang trong tay bọn họ Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là để cứu con tin Đảm bảo sự an toàn của con tin Việc này anh phải nói rõ với lính của anh Chúng ta lấy mạnh thắng yếu Nhằm thu hẹp không gian của bọn họ Càng hẹp càng tốt Ép bọn họ vào trong hang miệng chim ưng Nơi đó cách xa bờ biển Hai bên bờ đều là dốc núi dựng đứng Bên trong hang bị bằng phẳng Không có chỗ ẩn náu Nếu như con tin nằm trong tay họ Vậy thì chúng ta lên Nếu như con tin không ở trong tay họ Nếu như hai người họ đã chết Tôi sẽ điều động pháo binh đến Sang bằng núi này luôn Với ta đầu hàng Hạ Vũ Khí sẽ không chết Đưa rồi bỏ cạp à Bọn họ muốn dồn chúng ta đến hang miệng chim ưng Nơi đó là nơi bằng phẳng Đến chỗ trốn cũng không có Những nơi bọn họ lục soát có lẽ không có con tin Tiếp tục di chuyển Tìm thấy con tin Vừa rồi vẫn còn là cứu diện Bây giờ trở thành bắt cóc rồi Không còn cách nào mà Cấp biển đã bị bọn họ tiêu diệt Bây giờ tình hình địch ta đã thay đổi rồi trên thế gian này đồng minh là yếu đuối Chia ra hành động Giữ liên lạc nhé nổi nữa rồi Không sao nhanh lên Là máy bay của chúng ta kìa Ở đây Sao bọn họ lại đi rồi Không sao Bọn họ không nhìn thấy chúng ta Không sao đâu Bọn họ sẽ quay lại mà Chúng ta được cứu rồi Có người cứu rồi Thúy Phân đứng im Ai đây Tôi cũng nên có một con tin rồi Hai người cắt cô Tôi sẽ chọn cô Anh bỏ tôi ra Bỏ tôi ra Đứng im Còn động đại tôi sẽ giết cô Bỏ cô ta ra Đứng im Buông cô ta ra Tên nhãi rằng Cậu nghĩ có thể sao Cá mập búa Anh nên biết kỹ năng bắn súng của tôi Tôi sẽ bắn chết cô ta trước Anh thử xem người đừng chạy lung tung tôi đã đặt chủng Trung Quốc đến cứu hai người rồi Tôi đi bắt hắn cho Bà Trương Bà Trương à Chúng ta có được cứu không vậy Không sao đâu Thúy Phân Không sao Con tin ở trong tay tôi Tập hợp tại tọa độ 1028 Tôi đã nhìn thấy bất tử điểu Anh ta đang ở vị trí K201 Đội ngũ nồi màu xanh rồi bốn tay thần súng mới nhận được chúng tôi đang ở vị trí K200 đã sắp đến bờ hồ rồi cá mập cúa Anh đến lúc chết rồi Anh đợi đã Vàng bạc châu báu của tôi Đều cho anh Nếu như tôi cần những thứ đó Thì tôi sẽ không đợi anh ở đây Và anh muốn gì Mạng của anh Có người muốn giết hắn Có chuyện xanh Có người muốn giết gián điệp làm sao đây Không kịp nữa rồi anh ta ra ta rồi Ngăn anh ta lại Tôi đầu hàng Tôi đầu hàng Đừng giết tôi Đừng giết tôi Xin anh đừng giết tôi Xin các anh đừng giết tôi Cầu xin các anh Chúng tôi là quân đội hải quân lục chiến Trung Quốc Anh an toàn rồi Hiểu hiểu Anh về nhà rồi Anh về rồi Chuyện gì vậy Đã tìm thấy vâng bất tử điệu chưa Cầu xin các anh Các anh đừng giết tôi Đã sợ chưa Đừng giết tôi Đừng giết vâng tôi Cầu xin các anh Đừng giết tôi Cầu xin anh Đừng giết tôi Dương Á Đông Xem ra có chuyện quan ức Chết không dám mắt Được rồi Chúng ta mau đi thôi Còn phải bắt hoàng cặp và sát sai Đi thôi Đứng dậy đi ràng vâng rồi Chia ra lục soát Để trinh sát trên không tập trung lái, hành động Các người đừng lại gần tôi Tôi liều với các người Đừng lại gần tôi Tôi liều với các người Đừng lại gần tôi Tôi liều với các người Thúy Phân Thúy Phân à Tôi liều với các người Bình tĩnh Trật tự nào Bình tĩnh Không sao Không sao Không sao rồi Em không sao rồi Không sao rồi Không sao rồi Không sao Bỏ tôi ra Bỏ tôi ra Thế Phân Anh là nhị ngu này Anh là nhị ngu Anh là nhị ngu Anh xin lỗi Anh đã đến muộn Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh đã đến muộn Nhị ngu Nhị ngu Nhị ngu xin lỗi Anh xin lỗi Anh đến muộn Em vẫn còn sống Em vẫn còn sống Anh đến rồi Nhị ngôn Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ Rõ Thúy Phân Em bình tĩnh chút Em Em nói cho anh ấy Thúy Phân Cô nghe tôi nói Bà Trương đâu Bà Trương Bà Trương Bị bạn cướp đi rồi Ai à, đã cướp đi Em không biết Nhìn vô đây Nhìn anh đấy Nhìn ảnh đi Là người nào Là hắn vậy Ngôn Không bắt buộc cậu Cậu đưa Thúy Phân về đi Không đội trưởng Thúy Phân Em nghe anh nói Cái này Anh còn nhiệm vụ Anh đi trước Không Thúy Phân Em nghe anh nói đã Thúy Phân Em nghe anh nói đi Anh sẽ lập tức quay về có người bảo vệ em Sẽ có người bảo vệ em Thúy Phân nghe anh đi Em về trước đi Nghe anh Anh sẽ sống sót trở về Thúy Phân Anh yêu em Đợi anh về nhé Đợi anh Không Anh sẽ nhanh chóng quay trở về Được rồi đội trưởng Được Khương Chi đâu. Có Bao giờ cô ta về Dân vâng, không Nhị ngu Số năm Đã tìm cách Thúy Sơn bà chưa đã bị họ cặp đưa đi Chúng tôi đang đuổi theo Đã nhận được tin cẩn thận Chúng tôi sẽ theo sát Đi Mau đuổi theo Đúng rồi Sắc sai Tại sao lại phản bội đất nước và quân đội của mình Đó là số phận của tôi ừ. Số phận Vậy thì anh phải gánh chịu kết quả mà số phận mang lại cho anh Đầu hàng đi Tôi không làm được Tôi phải sống để quay về Để gặp vợ và con tôi Lúc anh bắt đầu làm những việc này Anh nên nghĩ đến hậu quả giữa anh và tôi Nhất định phải có một người phải chết dưới súng của đối phương Thần quan. Có thể đồng ý với tôi một yêu cầu được không Nói Trên đấu trường tôi đã thua cậu Chúng ta cùng đấu lại lần nữa Đấu gì đầu hàng đi Thần Quang à Thật ra tôi làm lính cũng muốn trở thành người quân nhân như cậu Chiến đấu vì quốc gia và nhân dân của mình Khiến cậu thất vọng rồi, người anh em Tôi nghĩ người thất vọng còn có vợ tôi và con gái tôi Hành động này của tôi nhất định đã đem lại nỗi nhục cho họ Chỉ mong sự ra đi của tôi Có thể khiến họ nhận được sự hồi sinh Tôi rất nhớ họ Cuối cùng cũng phải cảm ơn cậu thần quan Cảm ơn tôi cái gì Cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội Cho tôi giữ được sự tôn nghiêm của người xạ thủ Cảm ơn Phim được thuyết minh bởi fptplay.net cùng chết tại chỗ Bỏ súng xuống Anh không chạy thoát đâu Bỏ súng xuống Thả con tin ra Phạm Thiên Lôi Tôi sẽ không thả cổ ra Trừ khi anh để tôi đi Nếu không thì Hậu quả tự anh biết rõ Bỏ súng xuống Tất cả ngành lệnh của tôi Hạ súng xuống Nhanh lên Bà cặp anh đừng học chạy trốn Ai cho cậu nổ súng Hắn đừng nhảy xuống giật hắn đừng chạy trốn Tất cả ngay đây, không có lệnh của tôi Không ai được nổ súng Phục tùng mệnh lệnh Tất cả nghe lệnh của tôi Hạ súng xuống Máu lên Hạ súng xuống Không được hạ Bỏ súng xuống Đừng Các cậu không được bỏ súng Không ai được bỏ súng Lệ Na Bỏ súng xuống Bỏ súng xuống thiên lôi Mau bảo họ không được hạ xuống, Đừng quên báo thù cho con chúng ta Em xin anh Em cầu xin anh Phạm Thiên Lôi tôi hận anh Nằm xuống, nhanh nằm xuống mưu trưởng tham mưu trưởng tham mưu trưởng thiên lôi thiên lôi không được động vào anh ấy thiên lôi thiên lôi anh yêu em tham mưu trưởng tham mưu trưởng